đây nè mình sử dụng mình cũng hơi à, liều ha mình chỉ dùng có một cái à, cục gạch ống với lại à, cục gạch mà người ta lót đường á à, để đẩy lên mọi người thấy không nó nó bị méo hết à, một góc như thế này này mình sợ nó bị trượt á tại vì hiện tại mình đâu có đấu ngay ở giữa đâu nên mình sợ nó bị trượt á thôi bữa trôi qua rồi mà mình chưa có clip mới hả? thì hiện tại mình chỉnh ờ, một số chi tiết ở bên trong á hầu như là nó gần xong rồi à, mình chỉ cần làm một vài chi tiết đơn giản nữa là mình sẽ lên composite thêm cho phần bên phải này thì nó coi coi như là khi mà mình lên như vậy á, thì nó cũng gần là hoàn thiện ờ, về mặt bên ngoài của nó rồi đó à, thì để sẵn tiện cho thời gian cho ngày hôm nay thì mình tại vì còn dư một chút ít thời gian từ đây đến tối á thay vì phủ bơ composite thì mình sẽ à, thêm ít chi tiết cho nó hoàn thành đi rồi mình sẽ chuẩn bị lên à, phần à, nâng hệ gầm tự động luôn nha mọi người thì à, bây giờ mình sẽ bắt đầu à, à, muốn muốn à, à, thay cái à, phần nâng hệ gầm tự động này á, thì phải chịu cực một tí bây giờ mình phải nâng toàn toàn bộ xe hơi lên toàn bộ xe lên luôn à, và lấy ghế chống để mình có thể gia cố ở phía dưới cho nó chắc ăn hơn chứ nếu mà ở đây mà mình bò vô thì hoàn toàn không được rồi sẵn tiện mình sẽ gia cố thêm cái phần nắp capo phía trước này nha à, bây giờ mình bắt đầu làm luôn nha mọi người cái công tác nãy giờ mình chuẩn bị á để uh, bắt đầu là cái câu mà nâng hạ gầm xe uh, mệt quá mọi người à, thật sự là trong lúc làm á mình cũng hơi bị rung tại vì mọi người biết sao không? cái cái con đội đây nè mình sử dụng mình cũng hơi liều ha mình chỉ dùng có một cái ờ, cục gạch ống với lại cục gạch mà người ta lót đường á à, để đẩy lên mọi người thấy không nó nó bị méo hết à, một góc như thế này này mình sợ nó bị trượt á tại vì hiện tại mình đâu có đấu ngay ở giữa đâu nên mình sợ nó bị trượt á thôi cũng may là không có gì xảy ra nếu mà nó bị trượt một phát mình không biết uh, nhảy đường nào á mình cũng hơi lo ở đây hơi dơ hơi bừa bộn không có bị xé sườn luôn nha mọi người sườn này mình làm rất chắc á Ôi, cái xe này nếu mà hồi chưa hồi xưa mình chưa có lên vỏ là sáu người kinh thì cũng không có lên nổi nữa thì hiện tại nó là như vậy bây giờ chắc là nó khá nặng đó mình đẩy cái con quay mà cảm giác tay của mình hơi bị đau quá hơi bị ờ, chừng tay á thì đây sau khi cái vỏ của mình đây à, không còn bánh biết gì hết mình nghĩ sau này con này khi mà mình làm nâng hạ gầm xong á cái ờ, cái cái cái ờ, khả năng là nó chiều cao của nó so với bản nguyên gốc rất là chuẩn luôn nha không khác gì đâu mình ngưng tiếp nhé mình ngưng để mình chỉnh sửa sơ sơ lại cái này